Xin chào tất cả anh chị em Có lẽ là việc mà đầu tư chứng khoán trong một cái chu kỳ đi xuống thì phần lớn chúng ta thấy là đều là không có cái kết quả Vậy ờ, làm thế nào để biết được là cái thị trường của chúng ta làm thế nào để biết được là thời điểm mà chúng ta có thể thấy được những cái tín hiệu tích cực chúng ta mua bởi vì chúng ta thấy rằng là có thể hàng trăm cổ phiếu thậm chí là hàng nghìn cổ phiếu để lựa chọn ra một vài cổ phiếu khi chúng ta đầu tư thì cái việc mà lựa chọn một số lượng ít cổ phiếu để chúng ta giúp chúng ta đầu tư thành công nó không phải là nhiều nên chính vì vậy thì cái quan trọng ở đây đó là chúng ta phải lựa chọn những cổ phiếu có chất lượng có giá trị nhất trong cái danh mục của mình lựa chọn số lượng cổ phiếu lớn hay là lựa chọn số lượng cổ phiếu ít nhưng có chất lượng Thế thì hôm nay chúng ta có cái bản tin sáng để giúp cho các anh chị em với góc nhìn góc nhìn là làm thế nào để chúng ta có thể nhìn thấy ở ờ, khi mà thị trường có nhiều cái thông tin tiêu cực có nhiều cái thông tin gì ạ nó không hỗ trợ cho thị trường nhưng chúng ta cần phải tìm ra những cái cổ phiếu tốt hơn những cái mỏ vàng hoặc là chúng ta có thể nhận ra những cái cổ phiếu có thể đầu tư lướt sóng có thể đầu tư chung giải hạn hoặc là có thể đầu tư giá trị thì trước khi chúng ta nói về cái phần ngày hôm nay thì Dũng thấy được là trong một thời gian uh, dài vừa qua thì có một cái điều mà phần lớn chúng ta mắc phải một cái lỗi trầm trọng nghiêm trọng chúng gọi là nghiêm trọng ờ, khiến cho chúng ta có thể mất 50 60 phần trăm tài khoản chẳng hạn như đây là ở đây có bạn Tuấn Vinh lỗ đến gì ạ à? 60 phần trăm tài khoản thế thì câu chuyện đây là gì ạ lỗ 50 tài khoản là chúng ta đã phải lãi 100 phần trăm hòa vốn và lỗ đến 60 phần trăm tài khoản thì gần như chúng ta thấy là cái tỷ lệ hòa vốn là mất rất nhiều tại vì bây giờ chúng ta thấy rằng là 60 Đấy, chúng ta lấy bao nhiêu ạ 60 để lãi được 100 phần trăm thì gần như là chúng ta cần phải mất một lượng đây còn 40 phần trăm tài khoản đúng không 40 phần trăm tài khoản thì thực sự với chúng ta là một thử thách tuy nhiên thì cái việc này nó không phải là cái việc mà không thể không làm được bởi vì cái quan trọng là chúng ta phải có một cái chiến lược có kế hoạch để đầu tư thay vì chúng ta gì ạ lại tiếp tục lao vào đầu tư thì 60 còn lại tiếp tục lỗ còn 30 30 phần trăm nữa à, 70 phần trăm tiếp tục lỗ 80 phần trăm thì gần như không có cơ hội để đầu tư thì bây hôm nay chúng ta sẽ có một góc nhìn góc nhìn đó là gì ạ lựa chọn cổ phiếu mà chúng ta thấy là có thể có tiềm năng khi mà thị trường đang có những đợt là điều chỉnh rất là mạnh thế thì ở đây mới hôm trước thì một nhiều bạn có hỏi Dũng là vậy ờ, chúng ta có nên giữ cổ phiếu để đầu tư dài hạn hay không đấy câu hỏi đầu tiên là có nên giữ cổ phiếu để đầu tư dài hạn hay không thì trong tất cả những cái video mà Dũng chia sẻ cho quý vị các bạn nha tất cả những video mà Dũng chia sẻ thì đầu tiên Dũng gì ạ à? khuyến nghị là không đầu tư dài hạn các bạn nha đầu tiên là khuyến nghị không đầu tư dài hạn lý do là không đầu tư dài hạn bởi vì thứ nhất là chúng ta cũng không biết rằng là ví dụ như là ngành thép thì các bạn cũng không thể biết chắc chắn là những cổ phiếu thép có thể hồi phục nha không thể biết chắc chắn là cổ phiếu hồi phục hoặc là các bạn cũng không thể biết rằng cổ phiếu thép có thể quay trở lại cái giá ban đầu khi các bạn mua thế thì cái câu chuyện là vì chúng ta nghĩ rằng là so sánh với giá trước đó thì nó rẻ nên chúng ta mua vào Ờ, các bạn nhìn thấy là cái những cổ phiếu thép ở giai đoạn trước đây nó rất là hot nhưng sau đó gần như nó biến mất trên thị trường chúng ta thấy là thép Việt Ý chúng ta thấy là bao nhiêu bạn thấy thép Việt Ý là nó bị gì ạ à? thị trường gần như là gì ạ à? thị trường gần như là chúng ta gọi là là uh, tẩy chay tức là gần như là không còn tại trên thị trường hoặc là nếu có thì phần rất là thấp thì mọi người sẽ thấy là Hòa Phát là cổ phiếu mà có nên đầu tư hay không thì câu chuyện ở đây Dũng sẽ phân tích vào cái góc nhìn một cổ phiếu Hòa Phát để các bạn có thể nhìn ra là hôm trước hay là với quá trình phân tích và quá trình đánh giá trong một cái cổ phiếu mà rất là hot thị trường bởi vì có nhiều nhà đầu tư có thể hỏi rằng cổ phiếu này tốt hay không tốt thì bây giờ với góc nhìn đánh giá về một cổ phiếu như nào để các bạn có thể hiểu rõ rằng việc mà Dũng phân tích nó có cái điều gì mà mang lại cho chúng ta một cái góc nhìn trong quá trình đầu tư nó có thể đúng với một ai đó khi mà các bạn đầu tư tăng trưởng nhưng nếu nó có thể không đúng với ai đó thì các bạn đầu tư giá trị thế thì đầu tiên chúng ta sẽ quay trở lại cổ phiếu Hòa Phát đây là cổ phiếu Hòa Phát à, trước đây thì các bạn biết rằng là cái cổ phiếu này á Dũng nhớ rằng khi mà thị trường lao dốc như này thì cái việc đầu tiên là chúng ta không hiểu rõ là chu kỳ của cổ phiếu các bạn nhé chu kỳ cổ phiếu thế thì đây là chúng ta gọi là chu kỳ cổ phiếu vòng đời cổ phiếu hay là chu kỳ cổ phiếu chu kỳ cổ phiếu thì các bạn hiểu rõ ngày vòng đời để chúng ta nhìn rõ là đời đầu tiên là nó là quá trình tích lũy bạn nhìn thấy đây là quá trình tích lũy à, quá trình tích lũy à, khi mà quá trình tích lũy này một cổ phiếu nó phải mất rất nhiều thời gian chúng ta thấy là đây là một cái chu kỳ tích lũy trước đây nó cũng là một cái chu kỳ tăng trưởng các bạn nhìn đó, đây là một chu kỳ tăng trưởng sau khi tăng trưởng xong nó bắt đầu phân phối và sau đó rơi và bước vào một chu kỳ suy thoái và quá trình này cứ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác chứ không phải một lần đâu ạ nó lặp rất nhiều lần các bạn nha lặp rất nhiều lần hết lần này đến lần khác và các bạn biết rằng là nếu các bạn đầu tư mà các bạn không nắm rõ được chu kỳ thì các bạn thấy là các bạn mua toàn mua ở đỉnh bởi vì trên này thì các bạn biết là thời điểm các bạn nào đã học cái chương trình năm đây của Dũng thì các bạn thấy là trong cái thời điểm kinh tế vĩ mô ở giai đoạn này là giai đoạn chúng ta gọi là chính phủ kích thích kinh tế sau khi kích thích kinh tế thì bắt đầu tiền rẻ và làm cho gì ạ sản xuất gia tăng và lúc này người ta có nhu cầu thép rất lớn sau khi người ta có nhu cầu thép rất lớn thì khi mà lạm phát có dấu hiệu đạt đạt đỉnh bắt đầu gia tăng đạt đỉnh thì lúc này chính phủ có gì ạ hút tiền về khi chính phủ hút hút tiền về bằng cách là gì ạ à, các công cụ à, về phát hành trái phiếu chẳng thế thì lúc này chúng ta thấy là tiền bắt đầu hút về à, hoặc là thông qua các công cụ thị trường mở thì lúc này cổ phiếu là đi xuống bởi vì dòng tiền từ bất động sản cũng bị ảnh hưởng dòng tiền từ những lĩnh vực khác bị ảnh hưởng và cổ phiếu bước vào chu kỳ suy giảm rất mạnh đặc biệt là những giai đoạn và covid và chúng ta cũng thấy rằng là sau covid thì chúng ta thấy là à, nhà đầu tư lại tiếp tục mua vào bây giờ thép thì lúc này tiền rẻ đúng rồi chúng ta gọi là tiền rẻ và bắt đầu chu kỳ đi lên khi mà tiền rẻ thì gần như người ta bắt đầu đầu tư vào giá thép trên Trung Quốc bắt đầu ta tăng và hàng tồn kho lớn cổ phiếu lên lên và trong quá trình đi lên này thì các bạn biết là thời điểm này là chúng ta biết ai cũng biết nhà nhà biết người người biết tóm lại là ai cũng biết chỉ có gì ạ một số anh chị em cố tình không biết đó là ở thời điểm này chính phủ bắt đầu thắt chặt không cho vay không cho vay bất động sản bao nhiêu bạn biết cái điều này comment số 1 ạ tức chính phủ bắt đầu là thắt chặt không cho chúng ta vay bất động sản nữa ở thời điểm này bắt đầu cái những cái bất động sản gần như không được vay nữa và thứ hai là giá thép đạt đỉnh lợi lợi suất thép ở mức cao nhất tức là lợi nhuận của thép đang ở mức cao nhất tồn kho của thép sau khi một cái quá trình uh, tồn kho lớn và sau khi cổ phiếu tên lên thì được hoạch toán trên cái cái cái lợi nhuận từ giá thép tăng lên cái hàng tồn kho nó được hoạch toán cái tài sản của doanh nghiệp nên lúc này người người mua nhà nhà mua và chúng ta thấy là ai cũng nói là cổ phiếu này rất tốt bởi vì các thông tin này mọi người đều nghĩ rằng là rất tuyệt vời và sau đó thì cổ phiếu này bắt đầu lao dốc các bạn biết rằng là nếu những anh chị em nào mà chỉ cần biết một chút về phân tích kỹ thuật đó, thì anh chị em có thể hiểu đây là một cổ phiếu sau khi chạy nước rút và hình thành mô hình vai đầu vai thì thị trường nó bắt đầu giảm là nó đương nhiên phải giảm nha nó đương nhiên phải giảm không phải là tốt hay xấu nữa mà nó bắt bắt buộc phải giảm bởi vì nó kết thúc chu kỳ vậy nó khi kết thúc chu kỳ thì cái sai lầm lớn nhất của nhà đầu tư đó là gì ạ bắt đáy trong quá trình giảm và đây chính là cái sai lầm lớn nhất của nhà đầu tư giá trị tức là mua cổ phiếu khi mà cổ phiếu đang lao dốc và nghĩ rằng là cổ phiếu nó rẻ chu kỳ lao dốc thì các bạn nhớ một cái điều này tôi muốn nói các bạn để các bạn hiểu rõ rằng trong quá trình lao dốc như này thì đây là bí mật bao nhiêu bạn muốn cho Dũng chia sẻ cái bí mật Dũng hôm nay chỉ phân tích một cổ phiếu thôi các bạn muốn biết bí mật thì nếu các bạn muốn biết bí mật thì comment tôi ạ các bạn nếu muốn bí mật thì comment tôi những bí mật này các bạn sẽ thấy là nếu các bạn tiếp tục mua trung bình giá xuống thì không biết các bạn sẽ trở thành những nhà đầu tư gì bất đắc dĩ và thực sự nó rất là gì với cái góc nhìn của Dũng thì không Dũng không biết rằng là phải nói như nào như hôm nay Dũng chia sẻ xong thì các bạn nhìn thấy các bạn comment nhá sau này bạn comment là các bạn thấy là cái bí mật này đến với bạn thì nó như thế nào thế thì ở đây Dũng sẽ chia sẻ các bạn góc độ như này đầu tiên là các bạn thấy là ở giai đoạn này thì bản thân là cái doanh nghiệp họ hiểu rất rõ rằng là cổ phiếu mình đang ở đâu họ hiểu rất rõ nhá nên họ sẽ mua ở đây ạ họ mua ở đây ở ờ, mua ở đây họ mua ở đây trong khi đó thì chúng ta bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại là vậy họ mua ở đây thì nếu họ công bố thông tin họ mua thì rõ ràng là họ sẽ vi phạm pháp luật bởi vì họ sẽ việc họ mua ở đây đúng không họ họ phải thông báo thì lúc rồi cổ phiếu sẽ tăng nhưng với việc mà bây giờ chúng ta biết là chúng ta chỉ cần đưa cái chúng ta có tiền đúng không chúng ta có tiền có thông tin nội bộ đúng không thì chúng ta chỉ đưa cho ai đó những người mà chúng ta không quen biết nha đây là dũng nói về tổng tổng không phải là nói về cổ phiếu đây là cách mà cổ phiếu mang tính đầu cơ và với bạn là dũng không phải nói cổ phiếu hòa phát mà dũng nói về cách mà người ta đầu cơ các bạn đồng ý không ạ nếu các bạn đồng ý thì comment đồng ý bởi vì ai đó người ta nghe người ta không không không hiểu rõ điều này người ta lại bảo dũng nói cổ phiếu này nhưng tất cả cổ phiếu này nó đều theo nguyên tắc này nếu bạn đồng ý thì comment đồng ý ạ hello bạn đồng ý ạ đây không phải là Dũng nói về cổ phiếu Hòa Phát nhưng Dũng sẽ nói về cách mà nó có đầu cơ trong tất cả cổ phiếu như vậy để các bạn hiểu rõ không thì chính vì vậy chúng ta lại nghe theo gì ạ nghe gà quá quốc thì các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ gặp nhiều cái cái mà Dũng không muốn uh, chúng ta hiểu hiểu lầm đây thế thì ở đây nó sẽ có hai cách cách thứ nhất là gì ạ là bắt đầu họ có thể họ công bố thông tin họ tự mua sau họ bán trên này nếu họ công bố thông tin cổ phiếu họ mua cổ phiếu này có nhưng nếu mua cổ phiếu dạng này và lúc ở đây họ bán ra thì lúc này có nhiều thể đấy là mọi thứ sẽ ảnh hưởng đến cái giá cổ phiếu nên họ có hai cách cách thứ nhất họ cũng công bố mua cổ phiếu ở đây một số lượng lớn gọi là mua cổ phiếu quỹ sau đó họ cũng gì ạ có thể nhờ ai đó tại vì cái này nó không liên quan đến gì pháp luật cả họ nhờ ai đó mua một lượng lớn cổ phiếu ở đây mua lượng lớn cổ phiếu ở đây đấy là cái cách thứ hai và khi một lượng lớn cổ phiếu đây thì làm nào để có nhiều tiền giả hạn Dũng có khoảng độ một nghìn tỷ thì Dũng mở tài khoản của rất nhiều các công ty chứng khoán hoặc hai ba mươi công ty chứng khoán khác nhau bởi vì khi mở tài khoản công ty chứng khoán thì vay margin đúng không nó không phải gì ạ làm các thủ tục như ngân hàng nên cái việc này rất là dễ nên Dũng có thể có 500 tài khoản như bác quyết này hoặc nhiều hơn để mở và lúc này sẽ thâu tóm được cái doanh nghiệp đưa thâu tóm lượng lớn cổ phiếu nhưng vì cái cổ phiếu này mình có thể biết rằng là báo cáo tài chính biết rằng quy luật hoạt động của nó biết rằng là chu kỳ kinh tế đây là những người rất là giỏi tại vì nó được gì ạ à? những cái cổ phiếu này thường người ta sẽ được gì ạ à? người ta sẽ được cố vấn của một nhóm nhà đầu tư gọi là mình ừ, dũng gọi là giới à, giới gì ạ à? dũng gọi là trong cái đoạn đi lên này là giới những người mà rất là giỏi giả sử như dũng có thể được người ta thuê cho là việc mà biết cái cổ phiếu này lên như nào và đánh giá xem là mua như nào đúng không mua như nào mua tỷ lệ bao nhiêu số lượng bao nhiêu và các thông tin bơm thổi ra như nào thì chúng ta gọi là marketing bạn hiểu không ạ tức là cái việc mà mua gom cổ phiếu đưa thông tin như nào đưa thông tin tích cực đưa thông tin xấu như nào để rũ cổ phiếu như nào thì những cái điều này chúng ta gọi là marketing cổ phiếu và những cái điều này là điều sự thật nó không có vi phạm gì cả bởi vì kết quả kinh doanh có lợi nhuận có doanh thu có và mọi thứ có những cái bài học ở đây cái mà chúng ta đang nhìn thấy ở đây đó là gì ạ mọi cổ phiếu nó đều mang tính đầu cơ mọi cổ phiếu nó đều mang tính đầu cơ đúng không mang tính đầu cơ nên cái việc mà gì ạ họ có thể bỏ ra một lượng tiền sau đó họ sử dụng margin để tạo ra tạo ra một cái gì ạ chúng ta gọi là marketing cổ phiếu marketing cổ phiếu nó không khác gì marketing hàng hóa nên hàng hóa người ta có thể tạo ra một giá một gì ạ một cái giá rất cao và trong kinh doanh người ta gọi là gì ạ trong kinh doanh ấy, người ta gọi này đó là bán hàng giá cao bao nhiêu bạn hiểu bán hàng giá cao thì có thể comment số 1 đúng không ạ tức là có những cái túi ấy, khi sản xuất người ta chỉ đáng giá khoảng độ 2 triệu đồng thực tế đáng giá 500.000 đồng thôi ạ à. 500.000 đồng tức là người ta sản xuất một cái túi chỉ đáng giá 500.000 đồng thôi nhưng họ gắn một cái thương hiệu và họ gắn một cái danh vọng thế thì lúc này nhà người mua có thể trả với một cái túi đáng giá chỉ 500.000 đồng đến một triệu tức là toàn bộ chi phí nhân công nhưng họ đã gì ạ à, có thể bán với giá là 500 đến một tỷ đồng bao nhiêu bạn biết cái điều này comment là tôi biết đúng không ạ tức là bản thân là cái cổ phiếu đó hay bản thân một cái sản phẩm đó giá rất là thấp nó không đến như chúng ta nghĩ đâu nhưng vì được marketing vì được đổi giá được gì ạ à, được được thì ạ mà được thị trường người ta chấp nhận nên giá bắt đầu thổi bay và đấy chính là cái cách mà chúng ta nếu ai mà kinh doanh các bạn biết gọi là bán hàng giá cao thì ở đây chúng ta thấy là nhà đầu tư khi mà chúng ta mua cổ phiếu này thì họ thấy rằng là chu kỳ thị trường đi lên cổ phiếu bắt đầu một cái chủ đi lên và nếu ai đó mua cổ phiếu là thắng thì chúng ta thấy là họ sẽ tiếp tục mua nhiều hơn mua là thắng nên họ không bao giờ biết là lỗ ở đâu cả và đây chúng ta gọi là những nhà đầu tư F0 bắt đầu lao vào mua và trong quá trình lao vào mua thì họ sẽ tiếp tục mua và họ thấy được là thắng và ở giai đoạn đầu này giống như Dũng ở giai đoạn đầu tiên đó là mình kiếm được nhiều lợi nhuận và mình cảm giác là mình không có kiến thức gì cả nhưng mình vẫn là có thể x2 x3 tài khoản một cách dễ dàng ở trên này thì bắt đầu thông tin bắt đầu gì ạ được bơm thổi nhiều hơn thông tin bắt đầu được tuyệt vời hơn các công ty chứng khoán tiếp tục khuyến nghị mua vào và đấy chính là lý do nhà đầu tư không có kiến thức người ta lại tiếp tục mua vào với những cái lợi ích khác nhau và đấy chính là lý do nhà ta đa phần nhà đầu tư mua ở trên đỉnh chúng ta nhìn ở đây chúng ta biết rằng là khối lượng trên đỉnh rất là lớn nhà đầu tư lớn bán ra nhà đầu tư nhỏ mua vào và chúng ta gọi là chúng ta mắc võng trên đỉnh ngọn cây sau khi mắc võng trên đỉnh ngọn cây thì các nhà đầu tư giá trị để tránh cái việc mà gì ạ nhà đầu tư bán gấp ra thì họ lại tiếp tục bơm thông tin ở đây tiếp tục bơm thông tin ở đây thế thì ở đây chúng ta thấy là phía trên này nếu bạn để ý một chút thì tất cả các quỹ người ta bán hết ra nếu bạn bao nhiêu bạn thấy là những cái quỹ của, của uh, mua cổ phiếu Hòa Phát họ đã bán ra hơn 100.000 cổ phiếu uh, bản thân là chủ tịch hội đồng quản trị của Hòa Phát họ cũng bán ra hết ở vùng này nhưng có một cái điều tai hại nhất mà Dũng thấy rằng là ở trên thị trường thì phần lớn mọi người được khuyến nghị mua cổ phiếu trong quá trình lao dốc tức là chúng ta được khuyến nghị khi mà cổ phiếu này tiếp tục lao dốc bởi vì họ so sánh đỉnh với điểm này là thấp rồi họ so sánh điểm này với điểm này là thấp rồi và chúng ta sẽ tiếp tục mua mua tiếp tục mua khi nghĩ rằng cổ phiếu này nó đang rẻ và tiếp tục mua ở cái quá trình lao dốc bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này và trong khi đó thì tổ chức người ta bán ra những cái cổ đông lớn người ta cứ bán ra cứ bán ra chỉ có một số ít nhà đầu tư không biết gì nhảy vào mua bởi vì chúng ta bảo là đầu tư giá trị đầu tư lâu năm nghĩ là P trên E thấp nghĩ rằng là mọi thứ thấp thế thì câu chuyện ở đây là rằng đây là bí mật của những bí mật mà các bạn cần phải nắm rõ được các bạn sẵn sàng comment sẵn sàng để các bạn thấy rằng là vậy khi mà cổ phiếu này đang đang ở trong cái quá trình đỉnh đỉnh này và đến thời điểm này các tổ chức họ bán ra họ đã có một khoản lợi nhuận lớn ví dụ bạn bỏ ra khoảng độ gì ạ à? bạn mua được một triệu cổ phiếu từ giá 10 khoảng 10 đây sau lên đến đây bạn sẽ bán cổ phiếu khoảng được được bạn bán được cổ phiếu với giá khoảng 40 nhỉ đấy thì bạn gấp 4 lần rồi đúng không ạ vậy sau khi gấp 4 lần rồi thì bạn sẽ thấy rằng là họ sẽ thoát ra và thời điểm này thì để làm sao mua được cổ phiếu giá tốt nhất để làm sao mua được cổ phiếu tuyệt vời nhất thì họ đưa ra những thông tin tiêu cực họ sẽ hoạch toán những cái gì ạ à? hoạch toán cho cái cổ phiếu này xấu nhất xấu xấu đến mức là không ai chịu được phải bán ra và thông tin xấu bắt đầu tràn ngập trên thị trường sẽ có những thông tin xấu cổ phiếu bị phá sản thật nhưng có những thông tin xấu để mục đích là làm cho nhà đầu tư hoảng loạn bán hết ra và đấy chính là cái cách mà nhà đầu tư tổ chức họ làm tức là cái thông tin này họ tạo ra thông tin này báo chí được viết ra và tất cả báo chí nó là công cụ để marketing họ marketing ở dạng đó là tạo ra những cái bong bóng tạo ra những thông tin tích cực để khiến nhà đầu tư nhỏ lẻ mua vào họ cũng marketing bằng cách để tạo ra thông tin xấu để khiến nhà đầu tư nhỏ lẻ hoang mang bán ra và khi mà vẫn còn nhà đầu tư nhỏ lẻ đeo bám thì cổ phiếu tiếp tục lao dốc và đấy chính là canh bạc để đến khi nào nhà đầu tư nhỏ lẻ mất hết phương hướng lỗ nặng lỗ 60 7 80 phần trăm thậm chí không còn nữa thì họ chỉ cần sử dụng cái số vốn ban đầu thôi lúc này họ đã lãi một khoản tiền rất là lớn ở phía trên này nhưng họ không cần nhất thiết phải dùng số tiền lớn nữa mà họ chỉ dùng số tiền trước đây họ mua và bắt đầu họ có thể mua từ những giai đoạn tích lũy có thể kéo dài 6 tháng một năm nhiều hơn bởi vì họ cần tích lũy nhiều hơn cổ phiếu với mức giá không đổ đấy chính là canh bạc mà các bạn không biết được vậy trong dạng này về các bạn chúng ta thấy là bắt đầu họ bắt đầu tạo ra thông tin để tin, tin xấu để bắt đầu gom cổ phiếu để bắt đầu gom cổ phiếu tuy nhiên thì nếu còn tiếp tục nhà đầu tư cá nhân đeo bám thì cái việc bán tiếp sẽ tiếp tục xảy ra nên cái việc đo lường ở đây để chúng ta hiểu rõ rằng là cần phải làm gì khi mà chúng ta cứ mua cổ phiếu với góc nhìn của Dũng thì Dũng sẽ không mua cổ phiếu trong quá trình đi xuống này cái điều đầu tiên là về mình sẽ xem là thị trường giảm thị trường giảm và thị trường giảm thì cái cổ phiếu này có giảm hay không nếu cổ phiếu này tiếp tục giảm chứng tỏ nó đang yếu cái thị trường thì chúng ta sẽ không mua còn trong trường hợp thị trường giảm chúng ta nhìn thấy thị trường tiếp tục giảm giảm gãy đáy thứ nhất đây là những gãy đáy và tiếp tục gãy đáy thì trong quá trình gãy đáy này chúng ta nhìn thấy cổ phiếu đã có dấu hiệu dừng giảm thì đây chúng ta gọi là cổ phiếu này có dấu hiệu mạnh hơn thị trường và khi mà có dấu hiệu mạnh thị trường thì chúng ta thấy là đây là một vùng đáy ngắn hạn tuy nhiên các nhà đầu tư tổ chức họ chưa chưa cho chúng ta là dừng lại đây bởi vì họ cần phải gom ở trên vùng này rất nhiều nên về cơ bản khi mà thị trường hồi phục họ có thể kéo lên để mua được một lượng nhiều hơn Đấy, để cho những nhà đầu tư ở phía trên này kẹt bán ra à, và chúng ta gọi là sóng hồi tuy nhiên sau đó họ sẽ tiếp tục bán xuống gọi là đạp xuống để cho cổ phiếu này giảm thấp đi vậy ở đây chúng ta gọi là sóng hồi là sóng mà kéo cổ phiếu lên đến vùng kháng cự này họ lại tiếp tục đạp xuống và khối lượng thấp hơn và quá trình này tích lũy có thể kéo dài nhiều thời gian hơn trước khi nó tạo ra một xu hướng tăng các bạn nhỉ? trước khi tạo ra một xu hướng tăng vậy góc độ đầu tiên là chúng ta gọi là sóng hồi góc độ thứ hai là cần của quá trình tích lũy nên dù là bạn mua cổ phiếu sớm ở những vùng như này thì bạn đến đây bạn chỉ có hòa vốn thôi ạ còn nếu bạn tiếp tục đầu tư thì cái giai đoạn này có thể mất khoảng 6 tháng đến một năm hoặc nhiều hơn một số cổ phiếu có thể bị phá sản nên cái việc mà đầu tư trung bình giá xuống là một cách là gì ạ đầu tư đi vào gì ạ à? đi vào cái gì đó các bạn tự comment thế thì ở đây chúng ta hiểu đơn giản gì ạ à? ở giai đoạn cuối của chu kỳ thì người ta phải tạo ra những thông tin xấu và chúng ta cũng chẳng biết là thông tin đó khi nào kết thúc chúng ta chỉ biết là thông tin xấu diễn ra đến khi mà tiếp tục xấu mà cổ phiếu không bị giảm nữa thì chúng ta biết là đâu đó thị trường có thể tạo đáy hay đâu đó cổ phiếu tạo đáy nên chúng ta không thể để chiến thắng được nhà đầu tư tổ chức bởi vì họ có tiềm lực họ có thông tin và họ hiểu rõ được gì ạ hiểu họ hiểu, hiểu rõ được cái tâm lý nhà đầu tư hiểu rõ được nhà đầu tư như thế nào nên nếu các bạn lại tiếp tục sử dụng cái chiến lược mà các bạn đang làm thì Dũng thấy rằng là chúng ta sẽ mãi mãi trở thành nhà đầu tư gì ạ dài hạn thôi ạ nhà đầu tư dài hạn với Dũng hiểu đơn giản đó là gì ạ Dũng có thể khuyến nghị các bạn mua một cổ phiếu nào để 10 năm 20 năm nhưng thực tế đấy là chiến lược của đầu tư thất bại chiến lược thất bại là đầu tư dài hạn bởi vì các bạn cần phải nhớ rằng là những cổ phiếu sau khi kết thúc chu kỳ thì có thể nó sẽ mãi mãi không bao giờ quay trở lại nữa nhiều cổ phiếu sẽ không bao giờ quay trở lại nữa nên việc mà quyết định giá hoặc là đầu tư như vậy bởi vì chúng ta không có đủ tiền đủ nhiều tiền để mua cổ phiếu để thâu tóm doanh nghiệp không có đủ tiền để gì ạ à, vào hội đồng quản trị nên cái việc mà chúng ta nghe thông tin bên ngoài và tất cả thông tin bên ngoài nhằm mục đích đánh lạc hướng nhà đầu tư chứ không phải nhằm mục đích hỗ trợ nhà đầu tư các bạn nhá thực tế là các thông tin bên ngoài là nhằm mục đích gì ạ à? mục đích làm cho nhà đầu tư hưng phấn hoảng loạn chứ không có thông tin là tích cực bởi vì nếu thông tin là tích cực thì có lẽ gì ạ à? tất cả chúng ta đều là thiên tài chứng khoán hết bởi vì chúng ta nghe được thông tin thì chúng ta chỉ nghe được thông tin là chúng ta mua cổ phiếu và thị trường nó không phải như vậy nên đây là một cái góc mà giúp các bạn muốn hiểu rõ là để chúng ta có thể gì ạ hiểu thấy rằng là thông tin như vậy Dũng nói cái điều này ra Dũng biết rằng là sẽ gì ạ cái nhóm big boy cái nhóm đầu tư lớn nó cũng thích cái điều này đâu nhưng các bạn biết rằng là tất cả những cổ phiếu PDR các bạn nhìn thấy hôm nay nó sẽ như thế nào rồi ạ những cái điều này Dũng đã biết trước rồi bao nhiêu bạn thấy là cái việc biết trước những cổ phiếu như này nó thực sự là đơn giản chỉ có một ít nhà đầu tư nhỏ này không biết đâu ạ chúng ta có thể biết những cái cổ phiếu này bao nhiêu bạn biết cổ phiếu SSI nó rơi như này à? ai chẳng biết bởi vì khi mà nó hết chu kỳ lợi nhuận giảm tự doanh bị thua lỗ margin thì à margin thì cũng giảm thì cổ phiếu lao dốc trước đây thì họ tăng vốn thì đến bây giờ họ gì ạ cái vốn của họ làm sao ạ vốn của họ mở rộng sản xuất nên cái lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu nó sẽ giảm đi giá đáng kể đúng không ạ thì rõ ràng chúng ta phải hiểu rằng là cổ phiếu là trong quá trình đi xuống và có một bật mí nữa là với những cổ phiếu chúng ta hiểu đơn giản là gì đây là những cổ phiếu mà các bạn có hiểu rõ vậy chúng ta nhìn thấy báo cáo tài chính của những cổ phiếu này chúng ta đi điều gì ạ các bạn nhìn thấy là kết quả kinh doanh cổ phiếu này họ đưa ra lợi nhuận rất là cao họ đưa ra lợi nhuận rất là cao nhưng chúng ta đặt ra câu hỏi là nếu lợi nhuận rất là cao thì rõ ràng các tổ chức là phải mua vào nhưng họ bán ra họ bán ra thế thì lợi nhuận cao mà họ lại bán ra thì rõ ràng là lợi nhuận cao nó phải tốt nó phải mua vào chứ lại lợi nhuận cao lại bán ra nên chúng ta thấy là nhìn đó vậy nhưng không phải như vậy hay tại sao cái cổ phiếu này chúng ta nhìn thấy ở báo cáo tài chính đó là có một khoản tạm ứng rất lớn vậy tạm ứng để làm gì tạm ứng để làm gì theo các bạn tạm ứng để làm gì đấy chúng ta phải đặt ra câu hỏi là tạm ứng để làm gì đấy, thì tạm ứng cho đi đâu hoặc là những cái cổ phiếu bất động sản DG tại sao nó lại gì ạ à? bán một lượng cổ phiếu rất lớn cho công công ty thiên tân lại bán một lượng lớn cổ phiếu và sau đó gì ạ à? đây là cái lúc mà họ bán vậy tiền đấy nó đi làm gì ạ à? đây là cái cách mà chúng ta có thể hiểu và các bạn có thể nhìn nhận thời điểm này đúng không ạ là công ty mua cổ phiếu giá 20 sau đó đến đây họ bán bán vào giá bao nhiêu họ bán và họ lãi 600 tỷ ở đây mua xong ở đây bán luôn ở đây bán những cổ, phiếu họ đang cao và lãi 600 tỷ và sau khi lãi được 600 tỷ thì tại sao cổ phiếu lại tăng mạnh như vậy các bạn tự đặt câu hỏi lãi được 600 tỷ ở vùng này cổ phiếu được tích lũy thêm một khoảng thời gian rất là dài các bạn đọc báo cáo tài chính các bạn biết các bạn đọc các thông tin các bạn biết họ đã bán lượng cổ phiếu mua giá 20 bán giá bao nhiêu ạ 30 và họ đã lãi được 600 tỷ lãi trận 600 tỷ trong khoảng thời gian chưa đến một tháng và sau khi một tháng thì cổ phiếu này tiếp tục tích lũy và 600 tỷ đó liệu họ có tích lũy mua cổ phiếu đây không Dũng không biết được nhưng bạn biết rằng sau đó cổ phiếu này tăng như vũ bạn vậy điều gì nếu bạn có 600 tỷ bạn margin được khoảng độ 1.000 tỷ nữa và bạn mua tiếp tục mua ở đây thì cổ phiếu sẽ như nào những cái câu hỏi này các bạn sẽ có thể tự trả lời đúng không các bạn tự trả lời có rất nhiều cách để làm khác nhau nhưng nếu các bạn tự là chuyên gia đầu tư chứng khoán nếu các bạn là những nhà đầu tư thì các bạn thấy rằng là đây là cơ hội để các bạn mua vào và các bạn biết rằng là họ mua vào như thế nào <coughs> nhưng tuy nhiên nếu chúng ta thấy ở tổ chức đang bán ra nhanh quá thoát nhanh và ai đó nói cổ phiếu này lên 500.000 đồng, đồng cổ phiếu thì không biết bây giờ họ có giữ hay không bạn hỏi họ xem họ có giữ hay không họ bán từ đời rồi nên cái câu chuyện các bạn cần phải thông minh hơn chỉ có nhà đầu tư không muốn làm mà muốn có ăn thôi ạ à, thì chúng ta mới phải trả giá rất đắt cho cái câu chuyện thị trường như này nên các bạn là gì ạ hãy tỉnh táo đi ạ tại vì câu chuyện đây họ tích lũy ở đây họ bán hết ở đây họ mua một lượng cổ phiếu giá 20 họ bán lượng khoảng 80 đến 100 thì lúc này họ sẽ sử dụng những thông tin tiêu cực full margin kẹt margin để tạo ra bán tháo và sau khi kẹt margin bán tháo thì họ làm gì họ lại tiếp tục có thể mua lại giá thấp hơn có thể giá năm và họ chẳng mất cái gì cả đấy là câu chuyện của các câu chuyện thường ngày bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này khi mà các bác bán xong rồi đúng không thì đến bây giờ các thông tin xấu họ đưa ra họ bán được giá 80 90 100 cơ không phải bán giá này đâu ạ à. sau đó thì gì ạ à? bị kẹt margin bị côn margin thì cổ phiếu sẽ giảm xuống năm thì lúc này mua cổ phiếu giá 5 giá 10 được không ạ à? đúng không họ mua cổ phiếu giá 5 giá 10 thì rõ ràng họ đã gì ạ à? chả mất cái gì cả và họ đã kiếm được một khoản lợi nhuận lớn trên tỷ đó chỉ các nhà đầu tư cá nhân chúng ta vẫn mắc phải một câu chuyện đó là lòng tham và câu chuyện này đúng rồi ạ à, nó không bao giờ thay đổi đâu ạ à. mãi mãi không bao thay đổi câu chuyện này mãi mãi không thay đổi đúng không mãi mãi không thay đổi chỉ có chúng ta là những người mỗi một giai đoạn sẽ thì f0 lại biến mất một lửa sau đó thì f0 mới lại tiếp tục tham gia vào và câu chuyện này hết chu kỳ này đến chu kỳ khác không có chu kỳ nào mà những cổ phiếu này chu kỳ nào cũng có lúc nào cũng có nên các bạn hiểu rõ cái điều này để chúng ta tránh được à, một lần nữa xin chân thành cảm ơn và các bạn sẽ thể thấy là đây là những cổ phiếu thời điểm mà cổ phiếu bán hội đồng quản trị bán hết cổ phiếu ở đây nó sạch luôn ạ à. sau đó thì à, đến đây thì họ sẽ sẽ mua vào thì lúc này họ mua vào thì họ chỉ mất thôi ạ à, bao nhiêu ạ à? họ bán giá 70 thì bây giờ họ chỉ cần một số tiền nhỏ đúng không là cái phẩy mũi của cái lợi nhuận trên này thôi họ sẽ mua và thông tin này họ để cho nhà đầu tư nhỏ lẻ ra hết họ không có Đấy, quay tiếp tục họ trở thành chủ doanh nghiệp và họ để sau bao nhiêu sau để năm 10 năm mọi người quên đi ạ để năm 10 năm mọi người quên đi đấy mọi người cái nên thì họ lại tạo sóng và câu chuyện này là câu chuyện muôn thuở mãi mãi không có gì thay đổi thì đấy là câu chuyện mà tôi muốn kể cho quý vị các bạn bao nhiêu bạn thấy là câu chuyện này thực sự hấp dẫn thì có có comment comment hấp dẫn được không ạ tức là câu chuyện này câu chuyện ai cũng biết người người biết nhà nhà biết nhưng chúng ta không muốn không muốn nghĩ nó khác đi đúng không bởi vì chúng ta đang tin vào một cái niềm tin mù quáng đó là mua cổ phiếu giá rẻ có một cái điều mà các bạn hiểu rõ rằng là nhà đầu tư giá trị là những nhà đầu tư mua cổ phiếu thâu tóm doanh nghiệp sau đó tái cấu trúc lại và sau đó gì ạ trở thành chủ sở hữu doanh nghiệp đó thì những cái công ty những nhà đầu tư như vậy họ đã tạo ra một khoản gì ạ nó tạo ra một công ty hàng đầu như cái chiến lược đầu tư giá trị của ngài Warren Buffett còn nhà đầu tư tăng trưởng là nhà đầu tư mua khi mà cổ phiếu bước vào chu kỳ tăng trưởng lúc này họ sẽ tạo ra một khoản lợi nhuận lớn trong một thời gian ngắn trước khi thoát ra và mãi mãi sẽ có một cái bên gì ạ là nạn nhân nạn nhân là gì ạ các bạn sẽ thấy là mua trung bình giá xuống và cuối cùng sau một khoảng thời gian lợi nhuận của bạn lỗ 20 30 50 100 thậm chí 100 phần trăm là chúng ta sử dụng margin 60 phần trăm và tất cả những người mà lỗ đến thì là 6 70 phần trăm 80 phần trăm đó là những người mua trung bình giá xuống phần lớn chúng ta gọi là những người mua trung bình giá xuống phần lớn là những người đầu tư giá trị phần lớn là những người đầu tư dài hạn Dũng không biết các bạn nghĩ như nào nhưng đấy là cách góc nhìn của Dũng thì không biết bao nhiêu bạn đồng ý cái việc này comment số 1 tức là phần lớn chúng ta bị lỗ 5 60 phần trăm hoặc nhiều hơn và chúng ta sử dụng chiến lược này Dũng biết là khi Dũng nói điều này thì sẽ có rất nhiều bạn sẽ không vui và đả kích cái việc này nhưng cái việc mà gì ạ nhà là nhà đầu tư hơn 10 năm kinh nghiệm thì Dũng thấy điều này nó luôn luôn diễn ra để chúng ta kiếm được khoản lợi nhuận 5 60 phần trăm để chúng ta có một cái tài sản hàng triệu đô la hoặc nhiều triệu đô la thì nó không thể nào đầu tư theo kiểu gì ạ đi lên chu kỳ đi lên thì kiếm được gì ạ hai ba trăm phần trăm năm phần trăm nhưng chu kỳ đi xuống lại mất hết chu kỳ đi xuống lại mất hết đi lên thì kiếm được lợi nhuận cao nhưng đi xuống lại mất sạch toàn bộ thì đấy chính là lý lý do chúng ta cần phải tỉnh ngộ hơn thì với việc này nếu các bạn nào nghiên cứu học hỏi từ những sách của Mark Mini VSA đầu tư thực chiến những chiến sách làm nào để kiếm được một nghìn nhì 18 phần trăm thì đấy là những chiến lược nó khác hẳn chiến lược đầu tư mà các bạn phần lớn bắt đáy trung bình ra xuống và một lần nữa xin chân thành cảm ơn chúc các bạn đầu tư thành công đây là câu chuyện đây là trong cuốn sách chỉ đầu tư tăng trưởng chỉ đầu tư giá lên và cuốn sách này tôi cũng nghiên cứu rất kỹ đó là nó là một dạng phương pháp đầu tư VSA một lần nữa xin cảm ơn và chúc các bạn có một ngày giao dịch thành công